Do you know how I got this car? Hmm? No, I'm Batman. But do you know how I got this car, you bad fucking man? No, I'm Batman. <coughs> Đó là một câu thoại vô cùng iconic đã được hề hóa của Joker trong The Dark Knight với tựa Việt hóa là Hiệp sĩ bóng gồng chúng ta được chứng kiến một cú quay rất chiều bảo thâm về một nhân vật vô cùng bí hiểm với sang đứng tể tướng Lưu Dung đang có vẻ như có off về một phi vụ cướp ngân hàng. Các công đoạn được setup như GTA, động tác dứt khoát, hành động lành lẹ. Những tên cướp đeo mặt hề chia làm hai cánh, ba thằng đu dây như khỉ trên sân thượng lò phá báo động, ba thằng đu xe hơi phi thẳng vào ngân hàng. Lũ cướp nhắc tới một tên ra cát lượng đầu sò trang điểm đậm, kẻ lên kế hoạch cho mọi việc. Mọi thứ có vẻ thuận lợi bởi chính người đã lên kế hoạch cho bọn chúng. What doesn't kill you? Make you! Chuyển cảnh sang đồn công an, nơi ai cũng lo lắng, sốt sắng về tên tội phạm mới, làm lạm phát giá phấn nền, son môi và mascara. Trung úy Gordon đang đăng nhập tín hiệu rơi để cầu cứu cậu cả nhà Wayne nhưng không thấy hồi đáp. Tối hôm đó, một bang hội cướp giật với tên tiếng Việt là 108 vị anh hùng Lương Xuân Bạc học KPI tại Discord. Họ mang theo chó vì nghĩ rằng rơi sợ chó, nhưng không, Chó là bạn và thỉnh thoảng nằm trên đĩa, chàng rơi bản ria xuất hiện đánh cho rơi fake một fake hai tối tăm mặt mũi và không quên nhắc chúng I'm Batman. Trung úy Gordon gặp ngài rơi, buôn dưa lê về vụ việc cướp ngân hàng và kế hoạch tiếp theo của lũ trộm cắp. Ông đồng thời nhắc đến sự nguy hiểm của gã hề, nhưng người đàn ông tông trầm khàn không để tâm lắm. Sáng hôm sau, trở về nhân dạng Bruce Wayne, cậu cả đang tự khâu tay cho mình sau cuộc chiến tàn khốc với đàn chó. Chàng trai giàu có nhìn lên màn hình, nơi couple của mình đang trong một mối quan hệ với ai đó, nhìn có vẻ là quan chức đó là Harvey Dent nhưng da trắng. Một quý ông thích tung đồng xu để quyết định mọi thứ, giá mà đồng xu đó là đồng 5.000 thì chắc là anh đen một sớm. Anh đen có cuộc trò chuyện thân mật với Jim Gordon và nhắc nhở ông ta về việc hành động cùng với người rời. Mr. Wayne sau một đêm combat với chó, nằm mệt nhoài trong cuộc họp của tập đoàn về việc hợp tác với chủ tịch Lào, nghe hơi lao công nhưng tiềm năng. Thật ra những gì ngài Wayne muốn không phải là hợp tác mà là điều tra anh Lau. Anh Lau quá giàu cho một người châu Á. Tối hôm đó, anh đen hẹn hò với Rachel và thật bàng hoàng, ngỡ ngàng Người yêu cũ của cô, aka siêu rơi cũng ở đây. Anh đi cùng điệp viên số 1 của Nga, Natasha, nhưng nhìn cô lạ lắm. Và họ ngồi nói chuyện về mọi thứ, như giá xăng, giá đồng Luna, và quan trọng là cái giá mất đi một người mình thương yêu. Ngu! Ông Wayne nhìn ngài đen nói, ánh mắt sáng tựa sương mai, vì anh biết rằng đen giống anh, chỉ có điều là đen không mặc áo bó, và làm vào giờ hành chính. Cuộc họp trong Discord chính thức diễn ra, thì ra ông Lau đúng là có dính dáng đến lũ rửa tiền. Quý ông người châu Á ngồi chiếm trệ trong chiếc TV và luyên thuyên về không gì khác ngoài tiền. Khi mọi người đang hỏi han, lan man, ánh mắt chứa chan thì ha ha ha ha. Một nụ cười như đoạn nhạc trong gam la thứ xuất hiện, quái nhân make up cảnh báo với Tiến Pịp và Huấn Rosie về sự xảo trá của Lau. Lâu lắm rồi tao mới thấy có người nói chuyện với một cái TV giống bố tao. Mày trang điểm có lâu không? Giang hồ họp buổi sáng, chúng mày sợ vampire à? Người hang? tao có cách để giết Batman Như nào? Yêu nó Ý tao là tấn công người yêu nó Trong khi đó, quý ông mặc đồ bó đang ở Hong Kong Nhưng thay vì ăn lợn quay, Bruce đu tòa nhà như Ethan Hunt Phá vỡ cửa kính, đập thằng lính Ông lao nóng tính, nổ súng vỡ hết đống kính nhưng tất cả chỉ là thính khi người rơi đã mất hình từ trong bóng tối. Bruce lôi chân lau như Butcher lôi heo. Chuyến bay MH vợ tát A8 Mark đã đưa họ về lại Mỹ. Sáng hôm sau, bố anh đen tra khảo ngày lao. Tiền ở đâu? Khai thì mua màn thầu cho tao nhé, đói quá. Kê, vậy là ông lao ra làm chứng trước tòa. Về câu chuyện tiền không tắm, những kẻ liên quan đều bị bắt, trừ anh Hề. Anh Hề tức, anh quay video trêu anh rơi. <laughs> Béo ấy, em mua bộ người rơi ở đâu đấy? Chợ Kim Biên. Tại sao em lại ăn mặc giống Batman? Halloween Summertime à? Người rơi đỉnh, người rơi số 1, người rơi là biểu tượng. Thế, thế người rơi tên gì? Không biết, không có nhớ hay lắm béo. Và rồi tên điên loạn thị muốn người rơi lộ mặt, nếu không sẽ đăng clip cắt tóc cho ông cháu. No, nếu không hắn sẽ tiếp tục giết người. Tối hôm đó, tại dinh thự ngày rơi, xảy ra một vụ GM Party. Batman trong nhân dạng Bruce Wayne chính thức ra mắt ủng hộ việc anh đen tranh cử cho vị trí công tố quận. Tên dốc cơ quả là không nói náo. Hắn double kill ông da đen này và bà da trắng kia, rồi sộc thẳng vào buổi tiệc để tìm đen. Chắc muốn collab một bài rap. Đoạn anh hề bị bố anh đen dọa. Chào em, em ăn cứt. Vãi cứt. Em có vô tình viết tên ở đâu không? Việt Nam? <laughs> em làm anh nhớ đến vợ anh. Tại sao vậy? Cô ấy láo. Uhm, và anh không thích những người láo. Sao nhìn em lo lắng vậy? Anh mất hơi đậm mà. Em có biết ai là người hay make cho anh không? Vợ anh đó. Khi đẹp trai tặng thẻ Viettel 20k. Danh hề ngày càng độc ác và khó lường, khiến cho thiếu gia quên câu mày nhăn nhó. Lễ tưởng niệm những người đã mất những ngày qua diễn ra. Từ trong đám đông tập trận, ngài cười giơ súng bắn. Piu! Ông Trung úy bài trừ ma túy lao ra đỡ đạn cho đen. Mọi người đều lo lắng cho Rachel vì cô tuổi cổ, tính tình hồ đồ và sẽ là nạn nhân tiếp theo. Đen đứng trước toàn bộ sức ép của người dân Gotham, tự nhận mình là người rơi và chịu trách nhiệm cho sự điên loạn của Joker. Đúng như dự đoán của Đen, sau khi nhận mình là người rơi, sẽ áp tải của anh bị gã hề tấn công, thì ra Đen quyết định đưa mình làm mồi nhử để người rơi có cơ hội được bắt gọn tên hề. Mọi thứ có vẻ khá giống với những gì Đen tính toán, Nói khá giống vì tên Hề đã bị bắt. À không, phải nói là hắn muốn bị bắt để cầm chân người rơi cho một kế hoạch lớn hơn. Joker muốn vị anh hùng thuộc loài động vật có vú kia phải lựa chọn cứu một trong hai người. Một là Dan, biểu tượng công lý ở thành phố Gotham hiện tại. Hai là Rachel, người mà anh thương yêu nhất, Semes Dan. Đừng đánh vào đầu, mẹ tao vào đánh vào đầu bị ngu à? Mày muốn tao, tao đây đĩ đê mày để 5 người chết, còn đen thì thế mạng. Bộ quần áo bó kia siết đứt mấy dây thần kinh lương tâm của mày rồi à anh hùng. Sao mày muốn giết tao? Giết mày á? <laughs> giết mày để được gì nè? Remote của hàng rơi à? <laughs> mày là thằng đồng bóng, giết người bằng bút chì. Đừng nói giống chúng nó, tao biết mày khác. Đối với chúng nó, mày chỉ là một thằng mặc áo size S. Chúng nó đang để mày yên, vì chúng nó muốn lợi dụng mày. Khi mày hết giá trị, mày sẽ thành nguyên nhân gây ra bệnh Covid. Mày thấy không? Tao không phải là quái vật, tao là make up artist. Mẹ mày lên chỗ đâu? Đừng tóm ở cổ buồn. Đù mà mi với chỗ mô. Ôi sợ quá, sợ quá, phải khai thôi. <laughs> Đúng má mày đây chỗ đâu? 27 Yên Lãng What the fuck, lầu thái Và 35 minh khai sau đó, Gordon và Batman chia làm hai cánh để tới hai địa chỉ mà tên Joker đã nói. Người rơi đã đến kịp để cứu đen, nhưng Rachel thì lại không phải là Sobin Hoàng Sơn. Trong lúc đó, ở nhà tù, tận dụng sự non nớt của cảnh binh, Joker đã thoát được ra ngoài. Đen giữ được mạng sống, nhưng một bên mặt chỉ còn lại căn cốt. Sau vài lời kích động của Joker, Đen càng chìm sâu trong sự thù hận và quyết tâm trả thù những tên biến chất đã hại chết người tình của mình tên hề điên loạn thì lại có một kế hoạch khác, chỉ để chứng minh cho người rơi thấy tận cùng bên trong mỗi con người đều có thể xấu xa và gớm ghiếc như hắn. Tất cả những gì họ cần là một người truyền cảm hứng. Joker đe dọa và khiến những người dân Gotham phải lên tàu rời khỏi thành phố. Một tàu là những người dân thường và tàu còn lại là những tên tội phạm bằng một cách thần kỳ ông bụt thần đèn nào đó. Hai con tàu đã được đính thêm hai trái C4 với một lời tuyên ngôn từ tiên hề. Cho nổ tàu kia đi thì bố mày tha. <laughs> Ừ. Cuối cùng thì cả hai bên không ai chịu cầm cái remote. Thấy chưa, à, con mẹ mày dốc cơ, mày mày học sâu ra, thì mày nhìn người còn non. Nhưng rồi anh nhận ra, còn một người nữa mà dốc cơ đã biến thành quỷ dữ, đó là Đen. Anh ta đã bị sự thù hận nuốt chửng và muốn giết cả gia đình Trung úy Gordon. Người rơi xuất hiện, cứu được gia đình của Trung úy nhưng không thể cứu được biểu tượng công lý của Gotham. Đen đã chết và trong anh phần nào hiểu được, Joker đã thắng.